you. phương giới cung dường nhất thiết Phật tôn Pháp chư Bồ Tát Vô biên thanh văn chung cập nhất thiết thanh hiền duyên khởi quang minh đại sưng tăng tính Phật sư phổ huân chư chúng sanh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 theo đại nguyện của các ngài quang giảng nơi pháp môi chứng minh và gia hộ cùng nương ngoại lực của đức phật bổn sư Thịnh hết Thầy chư chúng đa phát tâm Bồ Đề chư Thiên chư Thần Đồng nhau làm hộ Pháp hết Thầy chúng quỷ thân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 là ngày thứ hai trong chương trình tu tập một tuần kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Đức Phật nghe đản sinh là sự thiêng liêng và vô cùng hy hữu như hoa ưu đàm. Nghìn năm mới nở một lần. Đức Phật đã trải qua ba A tăng kỳ kiếp hạnh Bồ Tát đạo tạo lập các công đức ba la mực xả máu thịt thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh Toàn thể tăng ni Phật từ chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên sư phụ phát nguyện tu tập một tuần để cảm nhận ứng đức to lớn của Ngài và bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu nặng đối với sự ra đời thiên liêng vĩ đại của Đấng Đại Giác Thích Ca Mâu Ni. Nay đệ tử chúng con thành tâm cung kinh đôi trước mười phương thường trụ tam bảo đột nạn tâm hương dâng lên cúng dường mười phương thường trụ tam bào đành lệ sự đản sinh cao quý vị diệu của ngài chúng con nguyện nương đức trên sư phụ y theo chính pháp tinh tấn thực hạnh công hành bồ đề phát tâm bồ đề hộ trì tam bảo chuyển tại phật pháp rộng khắp thế gian chúng con nguyện nguyện tam bảo thường trụ ở khắp mười phương từ bi quan giáng đạo tràng chứng minh gia hộ Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Nam mô thượng gia hộ Bồ Tát Nam mô Thượng Gia hồ Bồ Tát Ma Ta kính lạy à, đức thế tổ nghề à, hôm nay ơi tăng ni à, phật tư chúng con nghe hướng về đảnh lễ

người à, đâu à, xuất dạy cho chúng à, chưa thi ma sưng dần người chẳng biết rõ cội nguồn ơi tội phúc cùng những quả nên phiền não khổ đức nghe hạ sinh xuống một ngà lành nê như thuần nghịch cõi đời nhất tâm kinh lễ tăng kỳ kiếp thương xót chúng sanh phát tâm bồ đề hành bồ tát cầu vô thường nghe đạo nam mô những tâm kinh lễ từ trời đâu xuất Bồ Tát hộ minh soi khắp địa cầu còi nước Ấn Độ dòng hồ cam giả đầy đủ túc duyên giáng thần nhập thai hoàng hậu ma gia cung vô tình nè e phàn nghe nam ma mô Phật Bồ Na Sư Thích Ca Mâu những tâm kinh lễ Bồ Tát hiền thân voi trắng sáu ngà ngầm đại sen trắng từ trên thiên cung hướng về phía đông tiên xuống phía nam rộng tuyến ai hùng nhiều quanh long sàng ba vòng phía hữu giáng sanh vào lòng phật mậu ma gia nam mô phật Bồ những tâm kinh lễ Bồ Tát nhập mộ thai Phật mộ tâm được hoan hỷ thân thể khoan khoái luôn luôn thấy rõ thân hình Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chứng nghe Tây Nam Mô Phật. những tâm kinh lễ Bồ Tát trong thái chân xếp kiên già hướng mặt phía trước án nhiên như một bức tượng vào trong động nghệ Bồ nam Mẹ Bồ Phật Bồ Sư Thích Ca tâm kinh lễ giữa rừng vô ưu trăng tròn tháng tư chư thiên tụ hội nhạc trời reo vang mừng đừng cứu đời Bồ Tát Giáng sinh e trừng ngọ thế tâm kinh lễ Bồ Tát viên mạng bay đạo Bồ Đề Khi vừa đạt sinh lòng trăng che đầu sen vàng nâng gót bày bước xưng tôn hai dòng nước thiên một nóng một lành từ nơi hứa không tâm thức bồ tát nghe nam mô phật nghe bồ những tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đạn sinh lòng trăng che đầu sen vàng nâng gót Bảy bước xưng tôn hướng về phương đông Làm người dẫn đường cho các chúng nghe sanh Nam Mô Phật Bộ Sư Thích Ca những tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đàn sinh lòng trăng che đầu sen vàng nâng gót Bảy bước xưng tôn hướng về phương Nam làm ruộng phước lành cho can chúng nghe sinh Nam Mô Phật bộ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni những tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đạn sinh lòng trăng che đầu sen vàng nâng gót bày bước xưng tôn hướng về phương Tây là kiếp cuối cùng hành Bồ Tát nghe đạo à, Nam à, Mô Phật Ô ni những tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đạn sinh lồng trăng che đầu sen vàng nâng gót bày bước xưng tôn hướng về phương Bắc ngay trong kiếp này đắc thành đạo quả vô thượng bồ đề nam mô phật bổn ngã những tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đàn sinh lồng trắng che đầu sen vàng nâng gót Bày bước xưng tôn một tay chỉ trời làm chỗ quý thiên nhân số nẻo à, nam mô phật à, bộ ca mâu ni Nhưng tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đạn sinh lộng trắng che đầu sen vàng nâng gót bày bước xưng tôn một tay chỉ đức chiếc phục ma bên nế nam mô phật nghệ ngã sư thích ca mâu ni nhưng tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đạn sinh lòng trăng che đầu sen vàng nâng gót bày bước xưng tôn oan nghiêm nghe cất tiếng rúng động tam thiên thiên thượng thiên hạ di ngọa độc tôn nghe nam mô phật nghe bổn sư đi nhưng tâm kinh lễ nam mô lâm tỳ ni viên vô ưu thọ hạ thị hiện đàng sinh nê phật ngã bồ ngã sư thính ca mô ni những tâm kinh lễ nam mô lâm tỳ ni viên vô ưu thọ hà thị hiện đảng sinh phật ngã bổn ngã sư thích ca mâu ni tâm khen lễ nam mô lâm tỷ ni viên vô ưu thọ hà thi hiện đàng sinh phật ngã bồn ngã xưa đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên rồi ngại kể câu chuyện đời xưa ngày xưa khi vua Brahma đã ta trị vì cháu cứ tìm và suy nghĩ cái này vừa đủ để ta ăn sáng rồi ngài ra làm việc ngoài đồng ta có bốn phần cháo này và sự ta đem cúng dương các vị đang đến ba la này khất thực vì thế ngài đi đến đành lệ các vị và về sau thấy các vì những à, lời ngài liền đài các và xâm đặt bốn chỗ ngồi đăng các cành khô lên đó và mời chư vị đồng giác Phật mời theo vào nhà nghèo nước mong đây sẽ làm những duyên cho con đắc quả vì

năng lực nhớ lại những việc làm trong đời trước Ngài thấy rõ như thế soi bóng mình vào tấm gương sáng Phật ở Thác Ca Xây La khi Ngài trở về nhà vua cha vô cùng hoan hỷ về căn thành tựu của Ngài nên phóng Ngài làm phó vương sau đó khi vua cha băng hà Ngài lên cửa thị quân đồ. Rồi Ngài kết hôn với công chúa tuyền sang của vua Cô Sa La và phong chánh hậu vào ngày đại hội dương chiếc lòng xuống nhìn thần. công lớn của ta đầy ngọc vàng châu báu tài sản mê cốc đủ loại các nữ nhân như tiên nữ trên trời mọi cảnh vinh quang này đều thuộc riêng về phần ta thôi đó là do công đứng cung dường bốn vị độc giác phật bốn phần chào ta hưởng được tất cả mọi sự này nhớ đó như như vậy trong khi nhớ lại hồng ngừng của chư độc giác phần rõ ràng ngài đã tuyên dương công đức của ngài trong đời trước ký tưởng ấy làm toàn thân ngài tràn ngập hoan lạc niềm hoan lạc tâm tận tâm can khi ngài ngâm tám vang hai bần kề đây cam hứng ấy sau vừa quần thân cũng dường chư Phật quy cao thấy người bảo đừng xem rẻ việc này đem tặng cháo dù không có muối ta phương bảo lớn như vậy ngựa voi cùng với đám trâu bò vàng bàn tóc ngô cả nước nhà đam mỹ nữ hình dung yêu điều đều cúng dường đem quà đến ta tay như vậy trong niềm hy lạc bồ tát ngâm khúc hoán ca gồm hai vần kể những ngày lễ dương chiếc lòng trăng từ đó về sau chúng được xem là khúc ca được quốc vương ai mộ và mọi người đều hát điều ấy từ các phụ nữ vũ công nhạc sĩ cung nhân thì về cho đến dân chúng và ngay cả đám quần thần trong triệu sau một thời gian danh hầu mong muốn biết nghi nghĩa bài hàng sông bà không dám hỏi bậc đại sĩ một hôm nhà vua đẹp bí vì một đấng tinh của bà liền phán này ái hầu ta muốn ban cho nàng một điều ước ấy nhận đặc ân ấy tô hoàng thượng tốt lành thay thiếp xin nhận đặc ân ấy ai hầu muốn ta ban gì voi ngựa hay thứ nào kháng tâu hoàng thượng nhờ ân sủng của hoàng thượng thiếp không thiếu gì cả thiếp không cần càng thứ ấy xong nếu hoàng thượng ban cho thiếp một đằng ân xin hãy nói cho thiếp biết nghi nghĩa của cung ca của ngài này ái hậu nàng cưng gì đặc ưng ấy hay nhưng thứ khác đi tô hoàng thượng thiếp không cần một thứ nào khác cả đó chính là đặng ân thiếp muốn nhận được rồi này ái hầu ta sẽ nói điều ấy nhưng không phải đó là điều bí mật nói riêng với nàng mà ta muốn dòng tiếng trong khắp kinh thành bà là nai rồng mười hai dặm này ta muốn dừng ngôi định bằng ngọc ngay tại cung môn và đặt một chiếc ngai bằng ngọc tại đó rồi ta sẽ ngồi đó giữa quần thân bà la môn cùng mọi người khác gồm cả mười sáu ngàn nữ nhân và kể chuyện ấy bà tuấn lệnh vua truyền làm mọi việc như trên rồi ngự trên ngai giữa đại chúng như sa ca thiên thiên chúa giữa chư thiên hoàng hậu phục xưng đùa mọi thứ nữ trang ngọc vàng đặt một kim đôn ngồi bên cạnh ở một vị trí tinh hôm rồi đưa mắt nhìn vua bà thừa tấu hóa thượng xin hãy giang giải cho tiếp biên ý nghĩa cúng hoan ca mà ngài thường hát trong niềm hỷ lạc như thế làm cho mặt trăng xuất hiện trên bầu trời rồi ba ngâm vừng kề thứ ba hoàng thượng đầy vinh hiền chánh chứng lưng khúc ca ngài hang đã bao lần trong niềm hoang lạc đầy tâm trí có thiếp đặng ân biết ngọn nguồn bằng đại sĩ ngâm bốn phần kể nêu rõ ý nghĩa khúc ca chính tài thành này kiêm trước đây ở trong hoàn cảnh khác ngày nay ta là tôi tớ cho người khác làm mướn sông đứng hành thang ngay một đôm rời tình để làm công bốn đạo xưa kia ta trần trong dáng điệu ly tam và tinh lặng thiền toàn trong giới luận tu thân từ tương ta quy ngưỡng phật đà khi chư vì nghỉ vui cây gia chấp tay đành lệ ta đem đến thành kinh cung dường món cháo hoa thiền nghiệm tạo nên này khóa thành ta gặt đường giờ đây vinh hoa phú quý đời vương giả quốc độ do ta cai trị này khi hoàng hậu nghe bực đại sĩ giảng giải đầy đủ thành quả của thiên nghiệp ngài bà hưng hoang đám tâu đại vương nếu ngài nhận thấy rõ các thành quả của bố thí như vậy từ nay về sau xin ngài nhận một phần cơm và đừng ăn cho đến khi nào chính ngài đã cúng dường thực phẩm lên các vị sa môn bà la môn chân chánh rồi hoàng hậu ngâm vừng kệ tán thán bồ tát hãy ăn khi nhớ cung dường rồi chuyện bánh xe chừng chân khắp nơi hoàng thượng tránh xa điều bất tránh cầm quyền chân tránh nước non ngai bậc đạo sĩ ngâm văn kề chấp nhân lời hoàng hậu ta vẫn tạo riêng một lối đường bước theo đạo lộ chánh chứng luôn nơi người hiền thiền thường đi đến đẹp mắt ta nhìn càng thánh nhân sau khi nói xong ngài nhìn dung sắc hoàng hậu và bảo này mỹ hậu ta đã đổ mọi thiện nghiệp ta làm đời trước trong giữa đám nữ nhân này không ai kịp nàng bé dung sân và bé kiều diệm khái rồi ngài ngâm vần kề ái hầu như tiên nữ cõi trời trong nàng rực rỡ vượt bao người vậy nhờ thiên nghiệp nào đưa đến phước bao dung quang quá tuyệt vời sau đó hoàng ngầu ngâm vần kề nếu phước nghiệp đã tạo trong quang qua cứ thêm vô bốn nô tỳ một quỷ nương ở hoàng cung của am ba vương thiếp chuyên tâm thực hành khiêm tôn đức hành và tu tập thiện ngôn rồi một ngày kia thêm cúng dường phần cơm vào bát một sa môn tâm tư thiếp ngập tràn tự ái nghiệp ấy quá này tô đại vương nếu đây hoàng hậu cũng biết chính xác và kể lại đời trước của mình như vậy cả hai vì đã công bố can nghiệm quá khứ xong từ ngày ấy hai vị truyền lệnh xây sau bố thí đường tài bốn công thành giữa kinh thành và tại cung môn rồi đến lệ cõi toàn rõi diêm phù đề hai vị thân hành đại bồ thí dự các giáo đức các ngày trai giới nên lung mạng chung được tái sinh cõi thiên khi pháp thoại chấm dứt bậc đạo sư nhân diện tiền thân thời ấy hoàng hậu là mẫu thân ra hữu là và vua chính là ta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 gia hộ nhưng kỷ niệm ngày Đức Phật đàn sinh toàn thể tăng ni Phật từ chúng con phản nguyện tu tập tung kinh tán dương công đức của Ngài. Vì lòng thương xót chúng sanh trong biển sinh tử mà Thế Tôn thị hiện đảng sinh nơi cõi xa ba ngụ trược an thế cứu độ chúng sanh chúng con xin hồi hướng công đức tu hành trên sư phụ cùng chư tăng ni phật từ chùa ba vàng cùng tất cả các thiền nam tín nữ Phật tử đang tu tập theo chương trình này hồi hướng cho chính pháp của Phật được tuyên dương. Nguyện cầu cho bậc thánh sớm xuất hiện nơi đời cứu độ chúng sanh ánh sáng Phật pháp được loan tỏa khắp muôn nơi mọi người ứng dụng phật pháp tu hành đều được an vui lợi lạc quyền cho cha mẹ hiện đời và nhiều kiếp trước của tăng ni phật tử chùa ba vàng chúng con được mạnh khỏe bền tật thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tiền tu theo chánh pháp hồi hướng cho tăng ni Phật tử đang tu tập theo chùa không bị nhiễm dịch bệnh để giữ gìn được Phật pháp và hoàng dương chánh pháp. Nguyện cho những dân Phật tử đang trong khu vực canh ly đã gửi danh sách về chùa và thiện nam tín nữ cùng gia đình đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tâm được tiêu trừ nghiệp chướng oan kiên oan kết hòa giải mạng vì bình an phúc lành tăng trưởng càng sự kiết nghe tường Chúng con xin hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và từng cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh thành đang có dịch tại nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới có đủ duyên lành kiểm soát được dịch và nan dịch sớm được tiêu trừ hồi hướng cho tất cả những bên những covid 19 có thêm năng lượng trợ duyên tích cực cho việc điều trị bệnh hồi hướng cho tất cả những bên những quả vàng sớm được sinh về cảnh giới an lành gặp tam bảo tu hành mâu thoáng khổ Chúng con lại nguyện cho hết thầy chư hộ Pháp chư thiên chư thần cùng các chúng quỷ thần bảo hộ đàng tràng Cùng các chúng vong linh có hữu duyên với tăng ni Phật tử tu tập tại chùa nương công đức này mà sớm được pháp của Phật luôn tinh tấn Bồ đề cầu đạo vô thường bảo hộ cho hết thầy chúng sanh biện bỏ ác làm lành tu theo chân đạo khắp nguyện phước ban khâm tất cả đức độ quần sinh Kẻ mất siêu thân người còn phúc lạc Nhưng dân an lạc thế giới thanh bình Tình dự vô tình đồng tròn thành Phật nghe Đạo ở Nam mê mô Phật nghe Bồn ngã Sư Thích Ca Mâu Ni Tùng kinh công đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về à, nguyện khâm pháp với các chúng sanh à, thầy đều thể nhập vô sanh nhận nguyện tiêu ba chương sạch phiền não nguyện được trí tuệ thực sáng ma kính tạng ơi tri tuệ như biển từ à quý à tăng ơi nguyện cho